từng đi qua bao miền hoan vắng đường xưa và tôi đã từng đi qua bao miền cát trắng nên thơ cùng bạn bè khát khao niềm tin trong tim mọi người dựng xây một quê hương mới tràn đầy những ước mơ và những nụ từng đi qua bao ngày mưa nắng sóng gió và tôi đã từng đi qua bao làn sớm giữa mênh mông mà dòng đời cuốn trôi dạt theo đêm đến ngày dài mà cho mưa hay giông vô mà người vẫn vững tin bằng như xây nên giấc mơ yên bình cho người anh mai ấm tình nồng cho trẻ thơ tiếng ca vui đùa góp lại để dựng nên căn nhà cho gia đình mình ở nhóm này có cái duyên với đất sóc trăng rất nhiều lần trở về với đất sóc trăng là đã, mình đã có cái duyên với nhau rồi duyên tốt cho nên gặp lại trong hoàn cảnh tốt mọi người cũng đóng góp tấm lòng để dựng cái nhà cho cụ cho gia đình mình an cư thì mới lập nghiệp bây giờ đã có một cái nhà kiên cố rồi mưa nắng mình không sợ cho nên mình đã có nhà kiên cố rồi mình không sợ cho nên sống bình an ha, mạnh khỏe à, có bình an có mạnh khỏe nhà có thờ phật nữa kìa nhớ lễ phật có khước phật che chở cho đúng không dạ đúng rồi cụ có phật cho nên à, cố gắng à, niệm phật sống bình an chúc gia đình mạnh khỏe à, mình có duyên mình gặp lại tiếp tục luôn luôn có quý phật tử đồng hành hỗ trợ với gia đình mình rồi cụ có gì cảm ơn quý phật tử không nói đi cảm ơn chúc mừng căn nhà mới đây cho quý chị này là đại diện của cái nhóm này à. à, bữa nay à, gia đình của Ngọc Trời rất vinh hạnh là được nhóm thiện nguyện nụ cười thành phố Hồ Chí Minh xuống à, trang nhà thương thay mặt cho nhà trường trường trung học xã Ninh và gia đình xin à, cảm ơn à, thầy và những Phật tử đã có tấm lòng đến với an ninh và thay mặt cho gia đình một lần nữa cảm ơn và chúc ờ, thầy và quý Phật tử dồi dào sức khỏe thực hiện tốt cái thiện nguyện của mình trong cái thời gian tới cảm ơn À, nhóm thường nên nhóm nụ cười thiện nguyện thì hỗ trợ là 40 triệu, à, bên anh thầu cư là mạnh thường quân là 10 triệu, với bên à, chính quyền xã là 5 triệu, tất cả căn nhà là 55 triệu. Rồi con cũng xin à, báo cáo với uh, gia đình với tất cả mạnh thường quân anh chị em trong nhóm thuộc cười thiện nguyện mình hôm nay à, dạ hôm nay đây là với lại cho 30 phần quà bà con ở đây với đây là nhóm tụi con hỗ trợ cho bà 2 triệu để là cũng xin à, đại diện là cầm lên món lên cầm cầm cầm cầm lên dạ thầy có à, có à, phật tử có phật tử là dạ, trong nhóm được truyền Thịnh Vân tới là hỗ trợ cho quạt máy với lại nồi cơm điện tất cả các vật dụng cái này là con cho bà xài hồ treo tường rồi nói chung cái này là đồ cho gia đình sử dụng đó quân hỗ trợ dạ, dạ. cho bà sử dụng hết dạ dạ nồi chén rồi lệ chén bát cho bà nồi máy có cả bóng đèn nha vui không mừng ha đưa đưa cho bà cầm rồi thôi để xuống đi con có chút tặng ờ, bà đây quý phật tử quý phật tử mừng mừng nhà mới xin à, thay mặt nhóm được thiện nguyện xin à, cảm ơn tất cả quý mạnh thường quân trong và ngoài nước đã hỗ trợ ủng hộ để mà xây nên cho bà một cái nhà mơ ước như thế này à, và quý mạnh thường quân hỗ trợ trong thành viên nhóm hỗ trợ à, đồ à, cho bà xài giống như là quạt máy không có mặt ở đây à, nồi cơm điện tất cả các vật dụng đó thì à, nhóm thường xin thay mặt cho nhóm cũng cảm ơn rất rất nhiều em cũng xin à, cảm ơn à, gia đình anh anh Kiệt, anh Kiệt với chị Trinh đã hỗ trợ tụi em trong suốt mà xây nhà. Làm được gì đâu. Nói chung là tấm lòng kết nối nhiều tấm lòng lại mới thành được như vậy. Rồi em cũng cảm ơn nhiều đây. Rồi chào đi, rồi vỗ tay. Cảm ơn anh nhiều. Giờ mình trao quà cho bà con. Dạ, tôi đã từng đi qua bao miền hoang vắng đường xưa và tôi đã từng đi qua bao miền cát trắng nên thơ cùng bạn bè khát khao niềm tin trong tim mọi người dựng xây một quê hương mới tràn đầy những ước mơ và những nụ cười tôi đã từng đi qua bao ngày mưa nắng sóng gió và tôi đã từng đi qua bao làng sớm giữa mênh mông mà dòng đời cuốn trôi dạt theo đêm đến ngày dài mà cho mưa hay giông vô mà người vẫn vững tin bằng những nụ cười nào ta về đây xây nên giấc mơ yên bình cho người anh mái ấm tình nồng cho trẻ thơ tiếng ca vui đùa hồn nhiên bên ngôi nhà yêu thương để cho ngày nắng ấm áp sớm hơn không màng bao buồn đau sẽ hóa nụ cười đời tình yêu mãi luôn sáng ngời để ngày vui hân hoan từng khúc ca bên ngôi nhà yêu